Xin kính chào quý vị Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ tập với tư thế nằm hạ chân Quý vị còn nhớ hôm trước chúng ta đã tập tư thế nằm nâng chân chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến tư thế nằm hạ chân Rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé Vẫn là tư thế nào? Về lần trước khi chúng ta đang lên tư thế cái cày Khi hạ xuống thì chúng ta có thể giữ nguyên lại giữ nguyên lại hai chân vuông góc mặt sàn hoặc là chúng ta bắt đầu mới thì chúng ta nâng hai chân lên rồi tư thế bắt đầu này hai tay xuôi dọc ra thân lòng bàn tay úp xuống mặt sàn hai chân khép lại mũi bàn chân hướng lên trần nhà hít thở nhẹ nhàng từ từ nâng hai chân lên vuông góc với mặt sàn giữ tư thế này một lát rồi chúng ta có thể tự đếm nhé chúng ta có thể tự đếm 6 5 4 3 2 1 rồi xuống một góc 60 độ rồi xuôi cái chân của chúng ta thành một góc 60 độ rồi lại giữ lại tư thế này và đếm chúng ta có thể tùy hơi thở chúng ta đếm nhé đếm nhẩm trong đầu thôi rồi tiếp tục xuống góc 45 độ rồi xuống góc 45 độ lại giữ lại một lát và cuối cùng là xuống góc 30 độ góc 30 độ này cách chân của chúng ta cách một mặt sàn khoảng uh, à, 30 phân thôi và chân luôn luôn giữ thẳng nhé không được co chân nhé cố gắng giữ căng chân ra theo khả năng của mình rồi hết thả lỏng hạ chân xuống thả lỏng hết thở rồi tôi làm lại một lượt nhé chúng ta bắt đầu này. rồi từ từ dựng chân lên một góc sàn này. đẩy nhớ là đẩy cái gót chân ra xa nhé rồi giữ một lát 654321 xuống góc 60 độ 654321 xuống góc 45 độ 654321 xuống góc 30 độ 654321 rồi từ từ lại hết chân xuống thả lỏng hết thở thả lỏng rồi mọi người hiểu cách tập chưa rồi như vậy là đã kết thúc tư thế hãy đăng ký, theo dõi và chia sẻ kênh để xem thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn và cảm tạ quý vị.